với một cái số tài khoản rất đẹp trùng với cả cái số điện thoại của tôi. Tôi rất là vui, rất là thích. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ngoài ra tôi xin được cảm ơn anh em Brian Trần, anh em Văn Hậu Nguyễn, anh em Nhật Lê, anh em Amazing W, anh em Hưng Phạm, anh em Thanh Huy Lâm, anh em Quốc Thịnh, anh em Thành Đặng và anh em Ông Thần Nhân Phẩm đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và ngày hôm nay ở trong clip này là clip tôi làm để chúc mừng sinh nhật anh em Bùi Quang Tú là một trong những anh em hội viên cứng ở trên kênh. Anh em Bùi Quang Tú sinh nhật vào ngày 26 tháng 9. Thứ nhất là tôi xin được chúc mừng sinh nhật anh em Bùi Quang Tú. Chúc anh em sang tuổi mới gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, gia đình êm ấm hạnh phúc và luôn sẽ là cái chỗ dựa vững chắc để anh em có thể yên tâm học tập và làm việc hiệu quả anh em nhé. Thứ hai là tôi muốn gửi lời xin lỗi tới anh em bởi vì là không có ra clip vào đúng cái ngày sinh nhật của anh em được. Lý do thì tôi cũng không muốn nói lý do bởi vì thực ra là bây giờ cái tôi nó quá nhiều lý do tôi được kể ra. <laughs> Thế là thôi nhá anh em nhá, anh em thông cảm. Tôi nghĩ là nếu mà anh em xem hết cái clip này chắc là anh em cũng bỏ qua hết. <laughs> Vâng và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với là sinh nhật của anh em Bùi Quang Tú anh em Bùi Quang Tú có mong muốn là tôi sẽ làm cái bộ Glacier kết hợp với cả uh, Saman Cụ thể ở đây nó là 6 Glacier kết hợp với 4 Saman Để làm món quà sinh nhật tổ chức ở trên kênh ờ, để chúc mừng sinh nhật cho anh em Bùi Quang Tú Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với cái bộ 6 Glacier kết hợp với 4 Saman anh em nhá Và cái bộ này thì thực ra nó có mạnh không thì tôi cũng đánh giá nó cũng mạnh Đấy, nó cũng mạnh Nó rơi vào tầm khoảng sức mạnh đội hình 8 điểm Đấy, siêu lết thì hơi đuối một tí anh em nhá Siêu lết thì đuối Nhưng mà đánh ở cái tầm khoảng lết game thì nói chung là cũng có thể được top 1 Đấy, xây dựng thì nói chung là nó cũng dễ Nó dễ form được bài và nó cũng dễ giữ máu ở giai đoạn giữa game Đầu game thì nói chung là cũng tương đối mạnh Nên khả năng là nó cũng Mặc dù là tôi có đánh giá nó sẽ không bằng những cái bộ meta bây giờ như bộ Clyde Đấy, bộ Glide chắc chắn là một cái thế lực rồi ờ, hiện tại Hay là như cái bộ Creator ở giữa game rất mạnh Đấy, bộ Glide ở giữa game rất mạnh Hay là bộ Beat Bộ Beat thì nó gọi là tầm từ trước đến nay rồi Bao nhiêu meta thì cái bộ Beat nó luôn mạnh ở giai đoạn giữa game Đấy, thì những cái bộ đấy thì chúng ta so sánh thì nó yếu hơn Tuy nhiên là đánh giá là về mặt là gọi là chơi được không thì tôi nghĩ là ok leo rank ok nha anh em nhá đấy có thể chơi được nếu mà bài ra còn để mà sờ farm thì đây nó không phải là một cái bộ sờ farm bộ sờ farm là những cái bộ gì đấy như tôi liệt kê từ trước cái sau khi update ấy là trước đấy là tôi có liệt kê ra là bộ creator là đầu tiên này đấy, sau đến bộ beat và bộ clay là những cái bộ mà trong cái meta này nếu mà anh em sập farm thì nó rất là ok nha anh em nhá Đấy, nhắm cái cái trận đấu nào mà ví dụ như là nhiều người mới chơi Clyde thì chúng ta chơi bit Đấy, nhắm cái trận đấu nào mà nhiều người chơi bit thì chúng ta lại chơi Gladiator thế thôi đảo qua đảo lại mấy cái line up đấy thôi thì nó rất là ok đấy, còn cái những cái bộ bắn trưởng thì cứ co hyperon ở level thấp đấy god chơi god đấy, chơi mết 9 mét rất ok nha anh em nhá Đấy, những cái bộ mà nếu mà anh em muốn tham khảo để mà có thể leo rank thì tôi xin được coi như là uh, tư vấn cho anh em để giới thiệu cho anh em những cái đội hình dễ chơi bây giờ À còn thiếu một cái đội hình nữa đấy chính là cái đội hình 9 phe giờ 9 phe giờ thì bây giờ nó chỉ sợ mỗi 9 mét thôi Còn ừ, nó sẽ counter thẳng vào bộ Beat, bộ Glide và bộ Greater luôn đấy Nó ăn luôn cả ba bộ ấy luôn Đấy thì tự nhiên ba cái bộ kia nó mạnh lên thì là cái bộ 9 phe giờ nó lại có cái cái cái cái cái, cái cửa nó lại có sân chơi nó có thể vào thể hiện đấy hay không anh em hay đấy meta này nói chung là của nó cũng rất là tuyệt vời cân bằng rất nhiều bộ đây nhá chỉ vì là cái bộ lúc đầu ấy là cái bộ bit phải nói chính xác ấy là cái bộ bit là cái bộ mà à, đầu cái meta này này là nó rất mạnh bộ bit nó đẩy rất nhanh sau cái bộ bit thì có sinh ra cái bộ gladiator đấy lại nó lại sinh ra cái bộ gladiator hyperon ở level thấp đấy mà lại ăn được bit thì nó lại ra cái bộ Glitter Đấy mà lại xong rồi lại đến cái bộ là Clyde là cái bộ mà ăn được cái bộ Glitter và cũng như là có khả năng ăn được beat Đấy, giai đoạn late game là có thể ăn được beat nếu mà chơi co là live line Còn nếu mà không chơi co live line thì beat nó lại ăn ngược lại Đấy, nó lại như thế Thì sau khi ba cái bộ đấy nó nổi lên Nó coi như là nó nhiều quá nhiều người spam quá nhiều trong cái ờ, một con game mà nó quá nhiều like quá nhiều bit, quá nhiều creator thì tự nhiên nó lại sinh ra cái bộ 9 phe giờ là ăn được cả ba bộ. Hay không? Quá hay luôn. Đấy mà 9 phe giờ ăn được cả ba bộ nhá. Thì nó bọn 9 phe giờ nó lại khỏe lên. Thì tự nhiên lại sẽ có nhiều người chơi 9 phe giờ thì rồi cuối cùng nó lại là gót đỏ, nó lại bắt đầu lại được thể hiện. Đấy, gót đỏ chơi được luôn. Thì gót đỏ chơi được thì lại dính phải cái là gót đỏ thì lại sợ cái bộ bit Đấy lại sợ cái bộ bit Sợ bộ glide Đấy nó lại thế cơ <laughs> Tức là cái meta nó gọi là counter lẫn nhau Rất là hay Mà đấy là tôi còn chưa kể đến là cái uh, ờ, line up 9 warrior đâu Khi mà cái bọn Greater ấy Nó nổi lên như một cái hiện tượng ấy Thì Cái sự lựa chọn bộ warrior nó sẽ là một cái lựa chọn gọi là chân lý luôn Đấy chưa kể là gì Light Blade làm cỏ trong cái bộ Clyde Đấy, chơi Warrior counter vào Light Blade cứ đánh ra là tự chết thôi, tự ngửa thôi Đánh vào phản đam cái là tự ngửa Rất hay Đấy, nhiều trận đấu là là là sẽ phải cần rất nhiều đồ hút máu để có thể là ăn được cái bộ bộ 9 Warrior nếu mà chơi Clyde. Chơi Clyde mà co làm cái con Light Blade Đấy, meta rất hay mà tôi vẫn còn chưa kể lại vẫn thiếu cái bộ bộ bộ bộ warrior beat đấy mà hôm trước tôi chơi nó là cái chúc mừng sinh nhật của anh em trần mạnh như phải đó thì hôm đấy là có chơi chúc mừng sinh nhật anh em nhưng mà thực ra là bộ đấy cuối cùng chơi xong cuối cùng lại nó là vào trong rank rất nhiều người chơi luôn lại thành meta luôn anh em đấy Warbit vừa ăn được 9 Warrior lại vừa ăn được bộ Beat Lại cũng vừa ăn được cái bộ clay luôn Rất là ok Hiện tại bài chúng ta đang form về cái đội hình mết Gặp cái thằng top 1 chưa nhỉ? Đang có chuỗi cộng 5 Để xem nào Chưa gặp Chưa gặp top 1 Top 1 gặp bây giờ thì vẫn có khả năng ăn được Tôi nghĩ là tôi sẽ gặp thằng này ở round 9 hoặc round 11 thôi Gặp round này luôn đi Gặp round này đang đang có khả năng ăn được này Đội hình này, sức mạnh đội hình là chơi được Ui không gặp rồi Gặp thằng này kẹp mèo à Ăn được không Toàn một sao một sao này thì gấu mết nó lướt cho mấy cái thì giải tán hết thôi Ok Có sách Tận dụng ờ, những cái quyển sách này Berserker này Hình như là chúng ta đang chơi là Glacier Saman đúng không anh em? Có phải không nhá? <laughs> ảo rồi đấy. Thế mà tôi cứ nghĩ là tôi đang chơi 9 m ạ. Tôi đang chơi uh, bộ 5 dòng 9 m 4 gót. <laughs> Trong cái trận đấu này tôi bắt đầu thấy có vấn đề ở đây anh em ạ. <laughs> Glacier đâu? Saman thì là có gấu Saman này thì ok rồi nhưng mà Glacier đâu. chơi giống kiểu chơi 12 con. Ừ. Chơi đúng kiểu giống kiểu 12 con anh em ạ Dã man thật sự luôn Hay là chơi 12 con luôn nhở Chơi 12 con xong rồi late game Chúng ta mới chuyển về cái bộ đấy được không Ừ cũng được ấy Đằng nào đầu game nhá Nó form là kiểu 12 con này thì tội gì mà không chơi Đúng không Nếu mà bây giờ giả sử nhưng mà nó ra human nhá Chúng ta chơi luôn 12 con luôn Đấy, chơi 12 con luôn Thì ngoài cái việc là có 6 Glacier uh, ờ, 4 Saman ra thì chúng ta còn kẹp được một cái thứ gì đấy nó phải kinh khủng lắm <laughs> Tôi cũng chưa nghĩ ra Bởi vì nếu mà chơi ờ, uh, 6 Glacier 4 Saman chúng ta chỉ cần 9 slot thôi Đấy chúng ta có thừa tới tận 3 slot nữa cơ Chơi được rất nhiều thứ Thêm được tận 3 slot Ok ok ok để xem nào Đấy Hiện tại chúng ta đang form cái đội hình mà chúng ta có hai Glacier kẹp có hai Clyde 3 m Sức mạnh đội hình ở đây nó là có luôn. Nó là có luôn. Con Flame nó lên hai sao mà nó gánh thật đấy. Đầu game khỏe thật. Tất cả từ đầu game đến giờ là cái con Flame nó gánh cho tôi. Ok, hay quá. Này chơi được anh em ạ. Có sát rồi. Mặc dù là, là, cái thằng này nó mất chuỗi từ đao trước do nó không áp cấp Thằng này tôi nghĩ là nó sẽ Hyperon level thấp để chơi ờ, uh, Goblin Ok Chúng ta có bốn Glacier này Mà phải lên Phải bỏ uh, à, Clyde à Không Tôi sẽ không cho bốn Glacier vào vội Mà tôi bây giờ tôi sẽ kiếm sách thôi Anh em ạ Nhá mà tôi cũng chưa nghĩ cái việc lên 12 đâu Tạm thời thì chúng ta chỉ đến nó gọi là ý tưởng là như thế thôi Đấy còn, còn nó phải ra được human nha anh em nhá Còn nếu mà nó không ra human thì chúng ta có sẵn những cái con Glacier rồi Chúng ta sẽ bốc vào dần Bốc vào dần thôi Bây giờ chỉ cần lổ ra thêm ba con Saman nữa thôi Là chúng ta vào là chúng ta có 4 Saman, 4 Glacier rất sớm rồi Đấy, 4 Saman, 4 Glacier Là ở level 7 là chơi được rồi Level 7 chơi được rồi tất nhiên là nó phải lên được berserker hai sao nó nó mới gánh được đấy còn đương nhiên nếu mà berserker một thì tôi không chơi đâu tôi không dùng đâu bởi vì ở đây tôi có một con flame lên hai sao tuyệt vời luôn <clears throat> rồi từ từ đã anh em nhá tôi vẫn đang tính những cái việc là tôi sẽ sẽ sẽ sẽ chuyển 12 con đấy bây giờ phải ra một cái dấu hiệu là, là ra con già hoặc ra con dragon clay sớm này hai con đấy là hai con nó đóng vai trò quan trọng ở trong cái bộ 12 con mà chỉ cần nó ra trước round 18 ờ, đi 18 tôi nghĩ là cái mốc 18 là cái mốc mà chấp nhận được bởi vì sau cái mốc 18 ấy là chúng ta vẫn có thể chiến thắng được với cái đội hình đấy nếu mà chúng ta form được đủ bộ chúng ta sẽ có là bốn sách mỗi round ok trận này có một cái thằng mà nó chơi um, cái đéo thì không biết luôn Tự nhiên lại đang ở trong một cái hàng bit kết hợp với cái warrior lại có một con live blitz 2 sao. Ui thằng này to này. Thằng này to này, thằng này to này to. Ăn được không? Mèo nhảy ghê lắm đấy nhá. Ui mày quá anh em ui con flame nó gánh không kìa. Flame gánh thật sự luôn. Ôi ui, đây rồi anh em dấu hiệu rồi. Thôi ra cái con này là chơi được rồi đấy. Anh em ạ, à, ra con này là chơi được rồi đấy. Bốn clan anh em ơi. Chắc là tôi sẽ không câu gấu nữa Cho con gấu mết vào Tạm thời cho con gấu mết vào đã 4 lai kết hợp với 3 mết Nhá Đấy còn cái con gấu uh, ờ, Saman này thì chắc là Tầm này thôi không chơi nữa Bán đi anh em ạ Tầm này thì uh, từ từ đã Bây giờ nhìn như này là form được lên 12 con nhá Đấy ra được Dragon Clay Thậm chí là ở đây nó là round 14 Tuyệt vời cái mốc của tôi là ra 18 cơ nhưng mà nó ra được ở ra 14 Quá tuyệt vời luôn Bây giờ chỉ cần là roll ra cái con uh, Avenger Clyde thì nó quá dễ rồi Cái con đấy là ba tiền Roll được Đấy ra 15 tôi sẽ roll uh, Một con sói nữa Kunka cũng được Đấy, không cần thiết nó phải ra già Chúng ta ra con ở trong cái bộ Clyde nó quan trọng lắm Con đấy nó sẽ form được cái đội hình ở level 9 Nó vẫn sẽ là 6 Clyde Và có human Ui đây rồi anh em ơi rồi 6 lai đây rồi này 6 lai rồi Thiếu một human zone Đây rồi, rồi anh em ơi Đây rồi đủ rồi <laughs> Chuẩn bài rồi anh em ạ à. Rồi lên 8 Ok Đủ 6 human Bỏ hai lai ra Chơi 4 lai đó Vậy là bây giờ chúng ta đã có 4 sách mua round Sức mạnh đội hình này thì toàn một sao Chính vì thế là round sau tôi vẫn bỏ vào Tôi nghĩ là sẽ vẫn chơi 6 cái like thôi anh em ạ Chứ còn nếu mà tham ấy Tham thì thâm Tham thì chắc chắn thâm Thôi bàn gấu Tham thì thâm đấy Round sau là nếu mà lên 9 được nhá Lên 9 được thì Thì được Lên 9 thì được Lên 9 chúng ta sẽ sẽ sẽ chơi được 6 Clyde kết hợp với cả Cả 6 Human ở level 9 còn nếu mà vẫn chưa lên được 9 thì tôi sẽ phải chơi 6 clan Chứ không chọn 6 human anh em nhé Mà chuyện này có vẻ là hơi bị bon đấy Rồi luôn ở round 15 nó là chuẩn bài luôn anh em ạ Form được đúng cái đội hình human Đây rồi Rồi thôi lên 9 luôn anh em ơi Đủ tiền lên 9 rồi Ok Toàn một sao nhưng mà nó là bộ Clyde anh em ạ Giáp rất trâu Chúng ta ờ, cần những cái bọn mà nó ở trên nó chỉ là gọi là hàng phía trên nên nó chỉ gọi là tăng cơ thôi Đấy, Giáp to là được Câu kéo được nhiều thời gian để cho cái bọn phía dưới ấy, nó gây đam Chính là con Flame bây giờ nó lên 2 sao nó gây đam được Thế thôi, còn những cái con ở trên thì thực ra lên 2 sao thì tốt, còn không lên thì cũng không sao. Lấy thêm cái chiến thánh luôn này cho chắc này. Đấy, câu được nhiều thời gian hơn anh em nhá rồi tầm này hết tiền để lên 9 mà form được cái bộ này thì tôi nói thật với anh em là ổn đến round 21 luôn để cái bọn những cái bọn như là cái bọn uh, beat hay là những cái bọn như kiểu assassin hay là hunter các thứ nên nó mạnh đấy thì nó phải sau ra 21 còn từ bây giờ thì nó, nó mạnh rồi bộ này Clyde nó sẽ là chùm ông chùm ở những cái giai đoạn này này rất mạnh luôn Đấy, như cái bọn Goblin này thì không có cửa Mà meta này thì khuyên anh em đừng nên chơi Goblin Goblin dễ chết lắm Dễ đóng hòm top 8 lắm anh em ạ Bộ Goblin là một cái bộ mà anh em nên tránh xa Anh em đừng nghĩ là meta trước nó chơi dễ Và meta này nó chơi chơi dễ nhá anh em nhá Không có đâu Meta này rất khó để có thể roll ra cả 5 đô Trước này em có Clive, thằng Clive chơi Clive rồng Trận này sẽ có một thằng chơi Hunter Một thằng chơi Beat Hai thằng còn lại tôi cũng chưa biết chơi gì Nhưng khả năng nó là Goblin Khả năng cao sẽ là Goblin đấy Có hai thằng chơi Goblin Còn thằng này chắc là Tôi nghĩ là Beat hoặc Assassin Beat hoặc Assassin nhưng mà khả năng mua con con con sói cho sói và con con tút ca này mà đưa lên hai sao kẹp Eco vào như thế này thì tôi nghĩ là nó sẽ là là là, là bit đấy. Đấy bit bây giờ bit đang chơi kiểu Eco. Bit đang Eco giữ tiền. Chính vì thế cái tầm này tôi chơi thông thả là được rồi. Ui rồi. <laughs> thế này thì lại không thông thả rồi anh em ạ. Thế này thì lại phải hết tiền rồi. <laughs> ờ, hết tiền anh em nhá, hết tiền, hết tiền, hết tiền, hết tiền kiếm được Dragon hai sao. Đến lên ui rồi đéo ra anh em ạ chán thế nhở thôi được rồi cái nữa không được tôi lại phải bán bớt mấy cái bọn glacier đi chưa ôm được anh em ạ tầm này ôm ấy nó chưa có slot cho vào đâu đấy slot tiếp theo ấy ở level 10 à, tôi lên thì tôi sẽ kẹp thêm một con glacier vào thôi chỉ kẹp được một con thôi nên tôi chọn cái con fortuner teller nếu mà tôi bị lủng ấy Nó vẫn sẽ có thể giữ máu được cho tôi Đấy Bởi vì cái giai đoạn sau 21 ấy Những cái bọn bit nó bắt đầu nó to lên Thì nó sẽ bắt đầu đấm tôi Đấy Ui già đấy rồi 3 mét được rồi này Ok Kẹp 3 mét vào này Rồi Round 20 Từ từ đã Từ tốn thôi Đấy, sau những cái cú xả tiền ờ, coi như là không ra một cái cái con bài nào cả. Đấy, xả 17 tiền ở round trước đấy chứ có ít gì đâu. Thậm chí là hơn đấy, tôi phải bán cả cờ đi để roll tiếp nhưng mà không ra. Thì nó những cái cú như thế mà khoảng một trong một game hay mà khoảng hai lần như thế thôi là nó xuống hố rồi, đóng hòm rồi. <laughs> ra toàn một sao này đấy, đấy đỡ làm sao được. Có ăn được lủi này không? Flame vẫn đang rất gánh nhá anh em nhá này xả hết tiền cắt chuỗi tôi này Xả hết tiền để form cái bộ Clyde rồng Cắt chuỗi Nhưng mà cái bộ Clyde rồng này này Nó đánh ấy là Nó phải ở level 8 Còn ở level 7 thì không được Nó sẽ thiếu mất một con Clyde Đấy Chính vì thế nó phải chơi ở level 8 Ở level 8 sẽ có là 6 Clyde kết hợp với hai Aegis và ba rồng Thì nó mới mạnh được Nói chung là bây giờ nếu mà xác định chơi Clyde là sẽ phải ưu tiên 6 Clyde trước Bắp giáp toàn bộ đội hình cũng như là có một cái lượng giáp lớn Đấy, trâu chó Sau ra này tôi sẽ lên 10 tôi kẹp thêm Glacier vào Tầm đấy có thể gặp biết sẽ bị đẩy rất nhiều máu Kẹp thêm giữ máu vào chơi cho nó an toàn anh em ạ Đồ này thì cũng nói chung là cũng chưa ok lắm Đấy, chúng ta có một con Evil Clyde rồi Nên là tôi sẽ bỏ con Evil Clyde này đi nhá anh em nhá ờ, Bỏ luôn con Kunka không cần thiết Evil Clyde lên 2 sao rồi Chúng ta không có nuôi con này lên 3 sao Bỏ bớt đi cho dễ ra những cái con bài khác anh em ạ Ui ôi lại đá ma pháp này Áo choàng ma pháp Ờ được Cái món này ghép được Đó Cho thêm Glacier vào Tầm này thì lại không dùng cái con heo Glide nữa Thôi vứt heo Glide đi thôi Flame lên được 2 sao rồi Tôi chắc bỏ Flame luôn Sau tôi cho luôn vào mấy cái con Saman vào luôn anh em ạ Kéo Saman vào Rồi ok Thế nhá anh em nhá Đấy chúng ta bắt đầu bắt Saman rồi bây giờ Ra Saman thì mua Saman vào thôi Lên được 12 không nhỉ Lấy cái que đi Tăng tốc đánh còn một cái món đồ nữa có thể ghép cái BKB Để dành anh em nhá Bít <clears throat> thì chưa to, bít thì chưa to Chưa form được, đủ bộ Ok Hay quá, gặp thằng bít sớm ấy anh em ạ Gặp ngay ra 21 Nó chưa form được đủ bộ Tốt quá Úi dồi đây rồi, được ra Dragon lên 2 sao rồi đây rồi Con này mà nó lên 2 sao thì nó lại gánh luôn đến round thứ 26 luôn anh em ơi Trời Chỉ cần có thế thôi mà Đồ full đồ cho Dragon Clyde thì, thì lại uy tín luôn Bây giờ mới round 22 thôi nhá anh em nhá Round 22 mà tôi ở level 10 đánh 10 con luôn Tức là đang đang rất mạnh đấy Trong cái thời điểm hiện tại 6 Clyde Co lên được hai sao full bộ Tầm này cái tầm này khó thằng nào ăn được tôi Kể cả cái thằng Hunter nhá Bây giờ thằng Hunter biết đúng không uh, Hunter Beat đang ở level 8 Không lấy cái gì ăn được cái bộ này luôn Bây giờ thằng Hunter Beat gặp tôi là tôi cắt chuỗi luôn à, Thằng này lên được 8 rồi này Kẹp được 6 Clyde rồi Không vẫn thiếu con Dragon Clyde Thôi xong rồi bạn ơi Dragon Clyde bên này này Có khi đi luôn không Ui rồi đi luôn Quá đen Luôn hết tiền không ra được Con Dragon Clyde anh em ạ Đấy nhiều khi là nó như thế nhiều khi là, là đâu có phải dễ ra đâu bốn tiền nó cũng khó ra ấy. <laughs> Nếu mà bài nó không độ Chính vì thế là đừng có cắm đầu cắm cổ vào đi cái bộ này Khi mà nó chưa ra con Dragon Claw anh em nhá Nó phải ra con Dragon Claw thì mới xác định đi bộ này Ok Chắc là tôi sẽ roll Roll form đi Form dần dần đến full 2 sao anh em ạ Bây giờ cần là cần gì Full 2 sao Để lấy chuối Ok Luôn đi, hết tiền luôn anh em Ui <laughs> Rồi, thay con này vào cũng được Ở level 11 có thêm một con khống chế Cái con ờ, Phượng Hoàng này này nó khống chế nó mạnh phết đấy anh em ạ Kể cả là nếu mà nó không có được một lần hồi sinh ấy Thì cái lúc mà nó chết ấy Nó cũng kéo theo là Có một khoảng thời gian là cái bọn đấy nó sẽ bị đứng im Để nó đánh vào cái con Phượng Hoàng này này khá mất nhiều thời gian nó giống con ếch ấy đấy nhưng mà con này thì nó hú được hai ô con ếch nó chỉ hú được một ô thôi con này là hú hai ô cơ anh em ạ đấy anh em thấy không tất cả dồn nam là con đấy và ở đây đang ở trong bộ Clyde cứng quá đấm cũng không mất máu luôn kìa đấy mà sau khi nó tỉnh lại nó gây một cái lượng đam rất lớn cụ thể ở đây nó gây được 4.100 đam anh em nhìn bảng phía bên phải ấy. thấy không khỏe chứ Chính ra con Phượng Hoàng này để ở trong cái bộ ờ, uh, 6m kết hợp với cả 4 Spirit ấy Người đàm tò phết đấy anh em Ở level 2 là nó là gây ra 600 đam cơ mà 600 đam mà tương đương với một quả bom đấy chứ Mà kết hợp với cả 6m nữa thì nó sẽ rất mạnh đấy Khi mà nó hồi sinh xong nó lổ một phát là, là, là mất rất nhiều máu gây ra đam AoE Hai thằng có chuôi một thằng chơi beat có kẹp gấu á, Gấu assassin vẫn đang một sao Và một thằng chơi hunter Cho gặp đi nào Ui xôi gặp thằng hunter này Ôi rồi lại còn đứng trước mặt con rồng Thế thì một khạc, hai khạc, ba khạc Rồi nó chỉ rơi vào tầm khoảng năm khạc thôi Thì là bay màu <laughs> Hay quá nhờ Cắt chuối có à sách luôn Rồi luôn tiếp nào Chúng ta sẽ phải kiếm con già hai Anh em ạ Sẽ phải kiếm con già hai đã Nhưng mà đây là round 25 Hay là lóc lại nhỉ ra ở round 25 có cần phải lóc không? Hay là bán bớt một con human đi? Round 25 rồi. Không lóc tôi nghĩ là không nên lóc. Bây giờ những cái con nào mà không cần thì bán đi thôi. Một từ đã. Grim có khi để kiếm sau hoặc là kể cả không có Grim thì vẫn có thể phong được mà. Kiếm hẳn bốn con con con Saman hàng Ryu luôn. 6 con Glacier hàng Ryu luôn. Nhưng mà chơi như thế thì nó sẽ mất phí mất một slot. Đấy nếu mà chơi chuẩn thì nó sẽ kẹp wizard vào thì chúng ta thừa thêm một slot để làm cái việc gì làm Đấy chúng ta có thêm một slot là chúng ta kẹp được thêm nhiều thứ Trận này nhá Theo tôi nếu mà đánh cái bộ 6 Saman ấy À 4 6 Glacier kết hợp 4 Saman ấy Mà cái con co là nó con Lancer đúng không Mà nó không ra ấy Thì chúng ta chơi luôn con rồng này Nó thừa một slot mà chơi luôn con rồng anh em ạ Dragon Clay nó sẽ là cái con có chính trong trận đấu này đấy rồng mạnh nhá không yếu đâu trong cái bộ đấy là chúng ta còn kẹp được thêm hai Clay vào nữa con rồng nó sẽ có cái giáp của Clay nó sẽ trâu hơn Đó. Sắp lên được 12 rồi anh em ơi Chỉ cần một chiến thắng nữa thôi Chúng ta sẽ form được một cái đội hình tối thượng Ở cái bộ Glacier kết hợp với cả cả cả Saman luôn. Hứa với anh em là trận này nó sẽ là một cái trận đấu mà đội hình chắc là phải chơi chục trận. May ra mới được một cái trận may mắn như thế này. Đấy, ra là cái bộ Glacier à cái bộ Clyde kết hợp với cả 6 human sớm. <laughs> Xây dựng được cái bộ tối thượng luôn anh em ạ. Đây rồi biết đây rồi. Mà cái tầm này chưa chắc đã ăn được tôi đâu nhá. Con Dragon Clyde của tôi nó có ba tia, nó clear nhanh lắm Kể cả là cáo nó có chọc lan thì anh em nhìn này Ui rồi ôi anh em nhìn cái giáp trâu chưa Và cái quan trọng ấy là cái tốc độ clear của nó rất mạnh Tốc độ clear của cái con Dragon Clyde ấy Thường là bây giờ ấy nếu mà kiểu Mấy cái nhà mà người ta không chơi Live Blade Line ấy Mà người ta thích chơi kiểu đẩy cấp ấy Đấy là người ta thường là người ta chọn con Dragon Clyde Đấy Rất mạnh Rồi Bây giờ chúng ta đang uh, form được cái đội hình nó gọi là 6 cờ lai kết hợp với cả 4 Saman Cọc luôn này. À đúng rồi Úi dồi tại sao tôi không nghĩ ra nhở Nó chính là cái cọc đấy anh em Sẽ là 6 Glacier kết hợp với cả 4 Saman Kẹp với cả 4 cọc anh em ạ à. <laughs> Úi dồi đây nó phải gọi là bố của tối thượng luôn Đúng rồi đúng rồi đúng rồi Sẽ kẹp với 4 cọc vẫn thừa một slot nha anh em nhá Như thế là vẫn còn thừa một slot cơ Một slot chính là con rồng Dragon Glide Ok Đủ bộ luôn anh em ạ đủ bộ luôn 6 Glacier kết hợp với cả 4 4 Sama tí nữa vứt bộ Glide đi và nếu mà đánh kiểu này mà chơi Glide thì có mạnh hơn không nếu mà chơi Glide kẹp với cả bốn cọc ấy thì anh em nghĩ sao 6 Glide 6 Glacier kết hợp với cả bốn cọc được không không được 6 Glacier kết hợp với 6 Glide này ở level 11 rồi không chơi được như thế chỉ chơi 4 Glacier thôi 4 Glacier kết hợp với 6 Glide và bốn cọc Đấy, bỏ Saman đi thì chơi được Được Ok Chơi như thế cũng được Nhưng mà thôi Hôm nay à, một cái clip dành riêng ra Để chúc mừng sinh nhật của anh em à, Bùi Quang Tú Chính vì thế là tôi sẽ không chuyển như thế đâu Nhá Tôi sẽ vẫn giữ nguyên cái form bài như thế Lại buổi lên like thôi tôi cho lên hai sao đã anh em ạ Có gì chơi tạm Chơi tạm nha anh em nhá Chơi tạm live buổi lên like này Ờ à. 4 Saman Rồng làm co được Đồ như này rồng chơi thì bắn tít mù luôn 9 Hunter À 9 Hunter đủ bộ rồi Ở level 9 Cáo bà Úi dồi ôi Thì cả bà chọc một phát chết hết thằng Hunter Đội hình quá trâu anh em ạ à. Đã đã coi như là Saman rồi còn còn còn cả Clyde nữa thì chịu làm sao được Thôi rồng hai thôi anh em ạ à. Đây rồi ừ. Secret Lancer mà lên được hai sao thì dồn đồ cho Secret Lancer thôi không chưa rồng Ok Nếu mà Secret Lancer lên được hai sao Chúng ta ra được con cá lông thì chúng ta cho thêm con cá lông vào Một bánh nó tít hơn anh em ạ Rồng thì thôi ừ, Tôi nghĩ lại rồi Không chơi rồng Tôi bỏ qua hai con rồng rồi mà tôi có, có mua đâu Đấy, tôi bỏ qua rồng luôn tôi bỏ mất hai con rồi chúng ta cố gắng chúng ta lên cái con lancer hai sao đi tí ờ, sẽ là form nhân vật chính nó vẫn sẽ là những cái con 5 đô thôi hai lần chơi bit, chuyện này có hai lần chơi bit anh em ạ và thằng này à đâu vẫn thằng vừa lấy gặp lại gặp lại gặp lại không ăn thua bạn ơi u rồi đi luôn này đẩy nhà bit luôn mạnh quá rồi tới tầm này sa man rồi lại còn cả cửa lai nữa level 12 rồi quá mạnh Đây rồi Bây giờ cho <clears throat> Vứt Clang đi thôi Bây giờ cho 6 Glacier vào luôn này Đủ bộ chưa 6 Glacier Đã đủ bộ 6 Glacier Ok bốn cọc bốn cọc và thay rồng ra à? Thực ra bây giờ đang thừa một Saman <clears throat> Anh em ạ Bây giờ đang thừa một Saman Tôi đang để con Deflector một sao ở ngoài Bởi vì nó mới chỉ có một sao thôi Cho vào thì cái con Saman nó yếu Đấy nhưng mà nếu mà tôi cho con Deflector này vào Thì nó sẽ đủ bộ là 6 Glacier kết hợp với 4 Saman Và chúng ta vẫn còn một slot nữa để kẹp cọc Lại ra rồng ạ Thôi lại phải mua rồi Trời ơi nó ra cho tôi ba con rồng rồi Thêm ba con rồng rồi anh em ạ Thế mà tôi lại bỏ qua mất hai con Khả năng rồng lên được 3 sao ấy anh em ơi Ừ, cà lông này Cá lông có chơi không nhỉ? Ôm hơi nhiều đấy, cá lông thực ra có slot cho vào đâu Lại rồng đấy Ui mẹ ơi Tôi bỏ qua mất hai con rồng rồi ạ Tiếc quá anh em ơi Bỏ qua mất hai con rồng Lẽ ra là nếu mà có hai con rồng đấy là tôi chỉ còn có một con thôi À hai con nữa thôi là tôi lên được ba sao rồi Còn bây giờ tôi tôi tôi cần tận là bốn con nữa bốn con nữa mới lên được ui saman biến tín thế nhở úp toàn bộ đội hình địch ở trong lòng chuyện này đúng là có có có hàng bí thật anh em thấy con gấu assassin kẹp bít mà tôi đấm cho này mạnh không 6 glacier 4 saman chính ra mạnh phết đấy chứ rất có khả năng là tất cả bọn nó sẽ đi luôn ở round này đấy anh em ạ à. thôi xài hết tiền thôi còn máu của nó còn ít lắm rồi Ui rồi ôi, thiếu một con Dragon Clay nữa thôi là lên được 3 sao rồi. Bỏ qua mất hai con. Sai lắm luôn đấy. Ui rồi đây rồi này. Lẽ ra lên được 3 sao rồi đấy. Rồi Deflector vào thay cho Berserker đó. Không chơi Berserker anh em ạ. Ok. Đủ bộ luôn. Cò vẫn chơi là rồng khả năng trận này chơi dòng ba Ư cái đéo ở đấy Thằng này chơi sáng tạo ấy à Hunter Hunter kẹp Ui Cái gì đấy Hunter kẹp Live Blade Live à Khỏe đấy nhở Ảo thật đấy Hunter 9 Hunter kẹp Live Blade Live Clear Ui Dồn đồ cho live Bloodline này Ảo thật sự luôn Mẹ chơi cái bộ này chơi live Bloodline à Tức là chơi full nam luôn Full nam kẹp khống chế Trông có vẻ ừ, Coi như là là là là, là, là clear nhanh đấy nhở Anh em nhỏ anh em thấy không Trông để xem là đối thủ đánh như nào nào đối thủ mà đánh coi như là, là, là, là mắc binh thì có khi là tôi cũng phải thử cái bộ này mới được trông có vẻ hay ho đấy làm của ten này được đấy ý tưởng rất hay ui anh em nhìn kìa nó liên nhanh không kìa ôi ôi ôi thật ôi đây mới chỉ là cái con live blade live hai sao thôi nhá vãi đái vậy Ui mẹ ơi con rồng của tôi có, có, có BKB mà Ảo thật đấy Anh em ơi ảo thật đấy Ảo thật đấy Tại sao lại như thế nhở Cả cái hàng phía sau của tôi clear trong một lúc nhạc luôn Phút 1 luôn Con Light Blade Light nó kẹp vào 9 Hunter này Nó có cái đạn của nó nó lẩy Nó có đẩy ra đằng sau không nhở những cái viên mà nó lẩy ra ấy, thì nó có đẩy tiếp không nhở chắc chắn là đam thì nó, nó có đam rồi đam của chín hunter nó sẽ được cộng cho cái con con live blitz line này đam rất to luôn đấy mà ngoài ra nó clear cọc thì nó cũng rất nhanh nhá ôi cái hàng đằng sau bay màu hết rồi kìa nhưng mà bây giờ con rồng của tôi sống Ồ 6 Glacier đấy bạn ơi Clear nhanh lắm Khả năng round, round mươi sáu thằng đi đao cuối rồi rồng còn thiếu hai con nữa cơ hai con nữa liệu có lên được không nhỉ hiện tại là đã đủ bộ để chúc mừng sinh nhật của anh em bùi quang tú rồi Đấy, thậm chí là nó là nó gọi là mắc tổn thượng luôn nó còn trên cả yêu cầu của anh em bùi quang tú cơ anh em bùi quang tú là chỉ yêu cầu đánh ở level 9 là nó đủ bộ rồi bây giờ tôi chơi hẳn level 12 <laughs> tôi kẹp được thêm một con dragon clay với cả bộ bốn cọc nữa Đấy, mắc tối thượng luôn 4 Glacier, 6 Glide kết hợp với 4 cọc Đấy, kẹp thêm một co rồng nữa Oánh rất là kinh Có à bộ Glide nữa nhá Kẹp thêm được hai Glide vào Đấy, Dragon Glide có thêm giáp của Glide Đánh rất mạnh luôn Mỗi tội là có rao vẫn thua cái bọn 9 Hunter kẹp với cả Live Blade Line thì ảo thật sự luôn <laughs> Một cái bộ tối thượng nhá, được cho tối thượng Vẫn có rao bị thua Tôi cứ nghĩ là tôi 100% máu đến hết game rồi ấy để xem là nó có ăn được không nếu mà nó ăn được tôi ấy thì là chứng tỏ là bộ này phải thử được anh em ạ phải thử một lần cho biết rồi kiếm con dragon clyde ba sao nào dragon clyde ra đi còn một con nữa thôi không là trận đấu kết thúc mất nhanh lên còn có 6 giây đây còn một con nữa một con nữa một con nữa một con nữa một con nữa một con nữa một con nữa rồi cũng ra rồi anh em ơi đối thủ liệu có sống được round này nữa không Sống nốt rau này được không bạn ơi Ui ôi mẹ ơi nhìn trông con làm Deadline nó có vẻ như nó ăn tôi rau này anh em ạ Trông căng quá anh em ơi Ui được không được không được không, không? không nó vẫn không ăn được Nhưng mà hình như nó vẫn chưa chết Vẫn còn một máu Hay quá Cơ hội cuối Cơ hội cuối Rồng mới ra đi Rồng Rồng Ui rồi Ôi đây rồi Trời <laughs> ơi Cái phút cuối cùng luôn nhát cuối cùng thì nó ra anh em ạ à. Mãn nhán mãn nhán Được rồi Đấy là nó, đây nó gọi là mắc của tối thượng rồi anh em ơi Được lao công cửa lai 3 sao ở trong bộ 6 Glacier <laughs> Rồi, lần này bạn cũng chỉ được cái round vừa rồi thôi Mày có... Ui, nó lên được lai vừa lên lai lên 3 sao này Cũng đại chiến luôn Ăn nổi không? Nhưng mà lần này tôi bờ linh sang phía bên này Tôi đấm thẳng vào con Live Blade lai luôn Hay quá, hay quá, hay quá bạn ơi, hay quá bạn ơi Hay quá Ui rồi Không ăn thua Mặc dù là nó clear nó cũng nhanh phết đấy anh em ạ Anh em thấy là ra cuối cùng nó chỉ còn hai con ba sao rồi. Căng không Con live black line mà nó kẹp 9 hunter mạnh phết nhở anh em nhở Có khi là, là, là clip tiếp theo tôi phải thử mới được Được đấy, được đấy Lâu lắm rồi tôi chưa chơi 9 hunter Beta này cũng chơi ít 9 hunter lắm Chưa chơi mấy Được, được Ý tưởng rất hay Đấy, thử xem nào Thử đối thủ chơi này gợi ý cho chúng ta Chúng ta thử làm phát xem liệu có mạnh không anh em nhá Rồi, chúc mừng sinh nhật anh em Bùi Quang Tú Nhá Đấy, thế này là đủ thỏa mãn anh em chưa?